đồi tình á à tội tình hình như là chưa dạ. <laughs> sao quên super idol，super idol，做美丽的天，每天早上阳光都美丽耀眼。多美多的你，甜甜甜着了水，多的你那么可爱，想给你看。 Nah, okay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai Anh sẽ góp mười kiến hình lâu dài Nhanh quá Đêm trăng nào tới Đợi chiều vàng hôn lên màn tóc Về một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi tinh tú trời cao thành vương miệng sáng đại lễ đăng quan vũ trụ trong Ê, cái lời lại lạ thế hoàng hậu về sóc sang quyền quý đem nụ cười quân hương vừa ý đón hai đứa chúng ta mà thôi Em ơi lâu đài tình ái đó Chắc không có trên trần gian Anh đưa em vào bằng tiếng hát Chăm đôi cánh thu nghiền hầm Em ơi lâu đài tình ái đó Sáng trong những tinh cầu xa Cho nên Ê Quay lại anh ghét lâu quá bằng thư tình ai trong ánh em xanh đến tận muôn lời hẹn đầu xưa đi vào tối vì lòng lại mang tên tình ai có hai đứa chúng ta mà thôi bựa quá thế đang quang vũ trụ trong đèn

chắn đôi cánh tung thiên thần em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong cánh tim cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa mẹ từ từ

đón hai đứa chúng ta mà thôi tự ra ta, ta đang tập rap bài này nên là có thể nó sẽ để hoàn thành được nhưng mà ok ok ok ok đâu rồi và mấy con chó này ok và bố mẹ bảo là ok và mày đeo thích thì ok dù tao trà đá thì ok dù tao đập đá thì tôi đấy bố mẹ chơi hơi phải rõ là trong một cái karaoke ok ok ok và mấy con chó này ok và bố mẹ bảo là ok và mày đeo thích thì ok sơ ok là ok và tên thật của nó là ok và mày không biết là ok để tao giải Ừ. nếu không quen biết thì ok còn nếu quen biết thì ok còn nếu thân thiết thì ok còn nếu không thì tao cả cả à hết rồi thay vì nói là ok HKO vãi lớn tức vãi lớn tức rồi lại còn tí cốt mày tặng chó đi mẹ thì vứt cả cả cả mày còn con chó này ok và bố mẹ bảo là ok và mọi đứa thích thì ok sợ chẳng đó thì ok dù ta đập đá thì thôi đây con không bạn ta nhận biết thông điều thì vẫn là ok mà đợi tí nha anh em chắc là tôi ọp mẹ rồi nhà dạ. mất cả mạng rồi ok ok ok ok á bị bị chung mua kẹo của em không Sorry, Cassie, Azeroth và hát của bài cho các bạn nhé. À, các bạn cũng nghe bài